Đây các bạn này Trồng một rừng cao một Rừng cao Trong một cái ờ, khuôn viên này Rất là đẹp Đây căn nhà đây một khuôn viên rất là lên thơ đây các bạn đây đây trong trồng lan là trồng trên cau đấy chết à? thì sao được phần phần cái túi đông tân silic đấy bây giờ cái đào mà nói chung mua người ta mua cũng rất nhưng mà đổ thì em thấy là nó hiệu quả đối với cái cau hiệu quả như thế vâng thấy tự nhiên nó không không có rùng à không rụng trái trái khi hồi là bắt đầu là nó rùng bón cái phân nó vào là không thấy rụng nó à. còn nguyên vẫn này, à. cái trái nó xanh à. đặc biệt là cái trái nó xanh nó bóng cái trái quả nó có to hơn bình to dài mà còn cái da nó ừ, da nó đẹp hơn cái, cái, cái, phân các loại phân khác dạ. cái mã nó đẹp đúng không hả mà cái mã nó đẹp hả đẹp mã à. Dạ. em thấy là cái đó thân cái vườn cao to đó giờ lên thấy quay đó là mình chụp thấy thấy biết thì cái vườn các vườn khác em để ý cũng không thấy thì, nói ờ, chung là cái phân nó thì em thấy nó tốt hiệu quả cao chứ mình chắc là mắc tiền mắc tiền chứ tức là nó không mắc bằng cái ờ, mấy phần khác là thấy bị bên mặt chứ thì nó nhìn rõ hơn câu già câu già nó cao quá ừ. tức là lúc mà anh Tuấn ấy anh sử dụng ờ, các loại phân sau khi dùng dùng đến cái phân silic ờ, này đúng không à, túi 5 cân đấy hả đúng là túi 5 kg thì đấy anh ấy đánh giá là cái này là cái cái, cái... Thì được uh, cỡ một tháng hơn tháng sau thấy cái cây nó hiệu quả hơn nó à. chống không thấy rụng trái trái trái, trái non à. Thế cái hồi là đổ phân cây thì thấy là cái trái non non nó vàng vàng nó bắt đầu rụng À. thấy xong ông đổ cái phân này xong thấy là thì nó không bị vàng đúng không không thấy nó vàng mới là nó thấy, xanh nó xanh là trái và là ờ, không dùng trái ông đi kiểm tra không dùng trái ừ. ông bảo là chắc hiệu quả hơn thì ông áp dụng cái phân này ông... từ hồi giờ ông cứ còn đổ phân này không à trước thì um, đúng vân thường thì mỗi một cây cau là được, cao tơ là được bao nhiêu bao nhiêu ký Đấy, chú... nếu mà câu to như câu của ông đây thì thường thường là phải bảy tám chục ký một cây, một cây chứ mà còn không thì cả năm chục ký trước ấy trước chưa dùng silic cơ trước thì năm ngoái nó mới ra ra bói thì không không có mấy còn năm ừ. này thì mấy mà mấy câu tơ nó là mấy năm câu to thì 4 năm là nó cho trái đó ừ. bây giờ dùng silic này thì mỗi một ờ, cây nó được khoảng bao nhiêu có cây cả tạ à thế à? <laughs> lên này có cây cả tạ lên này bảy bảy buồng thấy cái buồng lên lên thấy à, nhiều buồng rồi buồng đó ừ Ừ. ừ. to lắm trong một ờ, cây như thế mà nó đeo ờ. được bảy buồng luôn đó hiện tại nó bảy buồng đó ờ, chứ là cái lớn rồi đó này à? bảy buồng mà nó à. nó còn nó còn có có lớn này này câu này là câu già cây này câu già đây tí nữa tổng số trên vườn này mình có bao nhiêu cây ạ cây có trái một ngàn cây còn cây chưa cây, cây chưa có trái thì hơn nhiều cái cây mới trồng thì hai ngàn mấy ba ngàn à. Thế cái này là mình ấy đây thì là cái sản phẩm này thu ra thì bán về những cái khu vực nào thì từ người ta thu xuống đây thu mua hết chứ à, tự thu mua hết rồi à? vâng từ Bằng... người ta leo người ta ờ, hái ờ, à. người ta ờ, xuất đi Trung Quốc rồi câu cháy hàng à vâng năm vừa rồi câu không có bán rồi à. thì bán cao điểm nhất là bao nhiêu 93 nghìn có giá nhỉ đắt lắm quá đắt luôn quỷ này làm này quỷ giàu lắm tung măng ừ. tung dữ lắm thì ba ngàn một cân được kinh khủng quá à, hai trăm cây mà mới có được lớn <laughs> Minh à, của tỉnh Đắk Lắk và nơi đây mời các bạn chúng ta chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp mê hồn luôn vườn cao có hàng vài ngàn cây và đã cho gia chủ hàng năm thu hàng vài tỷ đồng trên vườn cao này các bạn nhé đây các bạn thấy đẹp vô cùng luôn và đây là một dòng suối chảy dốc đất mấy hữu sướng luôn anh Đấy. Các bạn thấy đẹp không? Có núi Có chuối, Có cây Có cây Và có cả những nghệ sĩ Và tí nữa chúng ta sẽ được nghe thưởng thức những giọng ca làm bộ Của nghệ sĩ Cải Lương Những con người thân thiện à, đó Viết khắp Đây Dương Chí Long Dương Chí Long Dương Chí Long à, Của nhà hát à, Trần Hữu Trang Trần Hữu Trang Tí nữa các bạn sẽ được nghe thưởng thức những dòng ca tuyệt vời là thưa các bạn các bạn đến đây là những về ờ, cau mới trồng đây. cả một cái ờ, dãy đồi dãy núi người ta sử dụng trồng Thưa, các bạn, cái vườn cau mà là những cái buồng nó như thế này. Đây các bạn, cây nào cũng thế bao nhiêu là buồng một cây có thể có 5 7 buồng gia chủ tính là đang phải có hàng tạo quả và mỗi cây cau có thể cho hàng tạ quả thì à, chúng ta đến với quy trình là hướng dẫn bón phân lý cho cau và trước khi mà bón phân lý cho cau thì chúng tôi cũng giới thiệu sơ qua là trên cái vườn cau này đã sử dụng phân bón sinh Tân Phát Bắc Giang trong năm qua và đã được đạt được kết quả tốt và ngày hôm nay đã đến kỳ à, bón phân lý cho cau thì mời các bạn chúng ta đến với một quy trình là hướng dẫn phân bón phân lý cho cau tại thời điểm này Ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 11 tháng 5 năm 2022 Và ngày âm lịch cũng là ngày 11 tháng 4 năm 2022 Và trên là vườn cau hàng vài ngàn cây này à, Thì cách bón như thế nào Thì sau đây mời à, mời chú Tuấn à, Vâng, với vườn cau mà được à, mấy năm tuổi rồi cái này năm năm này là năm thứ tư năm thứ tư được năm được bốn năm tuổi như thế này thì ở đây chúng tôi chỉ đạo là à, bón trung bình là mỗi cây là 5 nặng trên một cốc với những cây với những cây buồng to thì các bạn bón khoảng 6 lạng trên một gốc nhưng mà với những cây buồng nhỏ thì chúng ta bón 4 lạng và chúng giới thiệu mang cái phân cái đây ạ Vâng thưa các bạn là đây là túi phân có trọng đây là túi phân silic có trọng lượng là 5 kg. Đấy. Và đây mặt sau của nó là phần hướng dẫn. Và loại phân này là dùng để bón lót cũng như là bón thúc cho các loại cây công nghiệp cao cấp cũng như là dòng cây ăn quả và đặc biệt là bón cho vườn sinh thái thì rất là đẹp. Và sau đây thì vâng, đề nghị ông tham gia sau khi vân đã được cắt ra rồi thì bây giờ là ông rắc quanh tán như thế này và sau khi rắc xong thì mình tưới nước để giữ ẩm cho cây đấy đấy các bạn cứ rắc quanh tán như thế này nhé đấy nếu như ta có điều kiện nằm cỏ được thì tốt mà không có điều kiện nằm cỏ thì các bạn cứ rắc như thế này thì nó hơi lãng phí một chút bởi vì ở đây diện tích nó tầm tới mấy hết cơ cho nên là Trái cái mỗi một gốc ấy là là mình bón vào năm lạng vậy và một gốc này được tí ảnh à lượt tí nếu mà cây nào nó, nó nhiều buồng á thì buồng lớn á thì mình tăng thêm cho nó một ít à cây nào nó ít thì lại cho vâng, cây nào ít thì mình giảm đi lại. ra giảm đi hả vâng giảm đi một ít à. không thể nào mà chung được đây Đến nay là nhìn trên đây này là mỗi một cây này là không biết là có bao nhiêu là buồng nhỉ? 7 buồng ấy. Có cây 7 buồng à? Vâng, 7 buồng. Thế là một cái cây như thế này thì theo anh đánh giá là nó khoảng độ khi thu hoạch thì được bao nhiêu? Thì cứ thường thường là một một buồng như vậy là buồng đầu thì cỡ 12 kg, buồng sau 15 kg rồi buồng sau nữa là cỡ 17 kg. À nó lại tăng dần. Vâng. Thế thì là đến à, một buồng à, một cây như thế này nó phải có một tạ. Vâng, thì có cây là như những cây này là có khả năng là được một tạ này, <coughs> vì à. nó nó bảy bảy buông mà. À. à. Vâng thưa ông Tuấn là à, ông nhận xét về cái câu dùng phân xí đã dùng phân xí trong năm qua ông nhận xét. Vâng, nói chung là cái phân này á, thì cái hồi là có dùng các loại phân khác nhưng mà không có đạt chất lượng bằng cái phân này. Phân này bỏ vào thì thấy nó cái trái vàng nó bớt đi, rụng đi. Và lại thấy nó bóng trái này. À. Nó bóng trái và hai nữa là nó không rụng trái, trái non này này. Ừ thì ờ, chẳng hạn như một một nhánh này là được hai chục trái chứ mà bón phân kia thì nó rụng mất khoảng ba bốn trái chứ phân này nó chỉ rụng một hai trái thôi à. nó, nó mà là cái da nó bóng da nó bóng à. quả nó xanh đúng không ạ vâng da nó bóng vâng, quả nó xanh và ông thấy là cái cái, cái nó có nhanh lớn không? con này thì nó nhanh lớn nó cắt lọt phân kia rồi vâng. nó, nó nhanh lớn hơn những cái phân vâng. kia đó và nó bất dụng và cái trái của nó có to hơn trái bình thường to hơn chứ to dài hơn nhé à to và dài trái hơn đúng rồi và mã nó đẹp hơn đẹp mã và khi dùng cái phân này thì về thuốc bảo vệ thực vật mình có giảm đi tiên không ạ không, không vườn dùng. này không dùng à vườn này là vườn hữu cơ vâng vườn này vâng. không dùng à, không dùng à, thuốc sâu thuốc gì hết vâng và tiếp tục mình sẽ bón cho những cây à, cho xuống những cây kia cây những cây bên này đấy ạ vâng. anh ơi Thank you quá mà trước đây mà dùng thông thường thì mỗi một à, cây cao như này thì nó khoảng được mấy buồng ạ nếu mà thường thường thì một cây khoảng 5 buồng thôi à nếu mà các loại phân kia thì một cây 5 buồng nhưng mà một, một buồng mà nhiều thì khoảng 12 kg thôi còn không có buồng nào đến 15 đến 17 kg đâu à, à. thế ạ à. vâng thế là dùng cái này giờ nó lại tăng số buồng nhưng mà mỗi buồng nó lại nó to tăng, hơn tăng ký tăng cả ký nữa hả tăng ký nó tăng vì nó trái nó lớn nhẹ to hơn mà nó bóng à. thì nó nó nặng nó to hơn nó lại nhiều hơn à. nó nặng ký hơn thôi à. đây thưa các bạn tức là một túi 5 kg như thế này thì bón vào 11 cây bón vào 11 cây các bạn nhé thì uh, ờ, sâu đi bù lại tức là cây to thì cho 6 lạng cây nhỏ thì cho 4 lạng vâng. thường thường vườn này là cứ một túi này là bón 11 cây bón 11 cây bao trưởng thành đấy vâng. giờ năm này năm thứ ba này bắt đầu bắt đầu cho trái năm đầu tiên này, nó bói rồi và với những cây cao bói như thế này thì à, các bạn chỉ cho khoảng độ ba lạng trên một gốc thôi Đối với cau từ 5 đến 6 tuổi thì các bạn sẽ bón như sau Một năm chúng ta bón 4 lần Đầu năm thì à, chúng ta bón là để thuốc hoa thì giai đoạn này chúng ta cũng bón giai đoạn này sẽ bón vào tháng riêng và đến giai đoạn tháng tư như bây giờ thì các bạn bón là để thúc quả đấy thúc quả lần thứ nhất đấy thì giai đoạn này thúc quả thì chúng ta cũng bón từ 4 từ 4 đến 6 lạng trên một gốc tùy theo buồng buồng ờ, cây buồng nhiều thì chúng ta bón 6 lạng mà buồng nhỏ thì chúng ta bón 4 lạng trên một gốc và đến giai đoạn tháng 6 tháng 7 ta lại bón thúc quả lần thứ hai với cũng theo một công thức này. Đấy. Và sau khi thu hoạch là tầm tháng 9 sau khi thu hoạch xong thì chúng ta lại bón tiếp thêm một lần nữa Vậy là một năm có 4 kỳ bón Thì chúng ta phải đảm bảo cái lượng silic cho cau để cho cau sinh trưởng phát triển tốt Đồng thời là cho quả to, nhanh lớn, mã xanh, quả bóng và uh, quả dài bóng to mượt quả và hạn chế dụng quả bởi vì cây cau là một cây rất cần canxi rất cần silic nếu thiếu silic thì cái kết cấu quả cau không được chặt chẽ và vỏ sẽ không được bóng đẹp và cây cau này thì cái hạt của nó không được ờ, nó không được ờ, ngon rồi màu của nó ít thì chất lượng cau nó sẽ không được ngon và nó hay bị biết cau thì để hạn chế những cái trên thì ờ, chúng ta lên bón phân xịt keo đúng định kỳ một năm lên bón 4 lần đồng thời là khi mà bón cái này là thưa các bạn là nó sẽ bổ sung cho là cây là nó ít khi bị dụng quả tại vì cau này nó rất sợ là khi mà là, là chỗ ra rồi nhưng mà nó lại ừ, không ai được thì lại dụng hết Đối với những cây cau mới bói như thế này thì chúng ta cũng bón khoảng 3 à, 4 lạng trên một gốc. Và một năm thì chúng ta cũng thực hiện là 4 lần, 4 chu kỳ bón vào những cái thời điểm mà chúng tôi vừa nêu. Còn đối với những cau già, cau già là từ 7 năm trở lên. Từ, từ 5 năm trở lên. Thì 5 7 năm trở lên. Từ 5 7 năm trở lên thì các bạn có thể bón lượng tăng lên một chút. Tức là bón à, từ 6 đến 7 lạng trên một gốc và một năm cũng thực hiện là 4 lần bón mưa hơn cả mưa luôn vâng sau khi mà chúng ta bón phân silic xong thì các bạn lên à, tưới cho câu à, như là chủ vườn đang thực hiện ở đây à, và cái việc tưới này thì để giúp cho phân trung hòa để giúp cho cây hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và nếu như bạn không tưới bách như thế này thì chúng ta có thể dùng uh, tưới thủ công có thể tưới bằng vòi bằng vòi phun hoặc là có thể bình bơm uh, các bạn làm thế nào để cho um, tán của cây được uh, ẩm thì à, cái sự thẩm thấu phân Phoenix sẽ tốt hơn chính vì vậy mà các cụ nói rằng nhất nước nhì phân thì đã có phân silic rồi mà lại giữ được độ ẩm cho cao thì vườn cao sẽ đẹp long lanh đẹp long lanh và vào đây như là một rừng cao thật tuyệt vời các bạn ạ đấy như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn về quy trình bón phân cho cau à, đã xong đã kết thúc và à, mọi thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ mọi thắc mắc về phân bón silic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 Điện thoại của bà là ừ. Thị Thanh Cảnh 0911 298 528 à, Tổng đại lý phân bón à, Silip Bắc Giang tại um, miền Nam Tại miền Nam Chào dạ, các bạn, bạn. Liên hệ với bạn Cảnh để được uh, tư vấn cũng như là cung ứng phân bón được kịp thời Và uh, nếu như các bạn nào muốn mua câu sạch, câu ngon, hàng chất lượng cao thì hãy liên hệ với số điện thoại của ông Tuấn chúng tôi sẽ đăng kèm ở đây để các bạn có thể uh, được cung ứng một cái dòng rau ngon sạch chất lượng cao à, sử dụng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang rất là hiệu quả và mang lại giá trị dinh dưỡng cao và một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn xin chào xin chào xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo